à, chào mừng các bạn đến với hai chữ đẳng cấp của Duy Nguyễn bạn thấy phía sau và Duy Nguyễn đến đây có đẳng cấp chưa bạn biết là Duy Nguyễn chơi đồ hiệu không đó các bạn thật sự đồ thưởng chơi đâu nha thấy không hiệu nè đó cái áo ngạo nghễ hiệu hiệu BBT nha cái quần nè đâu rồi đâu rồi đâu rồi Thằng quỷ gắn micro vô cho em răng nem mày Trời ơi, quần, quần THOL đi em nội Nè Nó không? Wow. Nó hiệu không cái trong đây cũng hiểu nè nhưng mà giờ report cũng được đó vậy hiểu THOL một đôi giới hiểu THOL luôn á ghê chưa đó chơi đồ hiệu nào á vậy vậy phải đẳng cấp đẳng cấp là gì chơi đồ hiệu không chơi đồ luôn đó và xin giới thiệu các bạn là đôi giày của Duy Nguyễn nè đạp gan mẹt này chạy vi vu khắp Sài Thành đó đi vô hết những trung tâm mo lớn nhỏ của Việt Nam từ Bắc Sun Diamond cho tới Wincom tới Crescent Mall rồi tới ờ, gì gì cái gì mà hồi hồi bữa chủ nhật tuần trước á, mà Duy Nguyễn à, nói các bạn cái gì mà Takasa gì đó nói chung là cái quỷ gì á gần gần Sài Gòn que à, gần gần Sài Gòn que đó đi nát cho đó luôn để tìm một đôi giày hiệu đẳng cấp hơn mà không có trong đó không hiệu đẳng cấp bằng hiệu này bạn bây giờ tôi vẫn đi đôi này đó nhưng mà chia sẻ với bạn buổi đó đó là Duy Nguyễn đi xuống cái hầm xe nhà nhà nhà nhà nhà nhà building đó đó không bằng hầm BBT các bạn không bằng bạn nhìn hầm BBT được không đó xuống đâu áp lực đâu xuống cái vèo cái rọt đồ vô tư đó không nè nhìn, nhìn nè nhìn nhìn mày quay cận cận đây mới thấy nè thấy không ta chơi ta cánh là gắn tim đồ này nọ hết trơn rồi ve yeah, đầu canh thoải mái còn mấy hầm chỗ đó bạn nhức nhỏ thứ hai nó cong đúng không thứ ba nó khuất tầm nhìn mà xe tôi xe bự vậy nè trời đất cái xe bự vậy mỗi lần cái thời sư bạn nó xuống cái hầm nó là quéo trứng cút chứ không phải giỡn đâu bật camera ba trăm sáu luôn mà nhìn ớn á kinh lắm bây giờ làm hầm thất bại vậy xong rồi lên đó lựa đồ lựa lựa lựa lựa lựa lựa gì biết không lựa đôi giày Dương Nguyễn có đôi giày Valentino 26 triệu mới tự nhiên giờ nó mất tiêu mất từ hồi bữa khai đường chính đó bữa đó điên máu luôn bạn bữa đó tôi bữa đó bằng đôi không để ý Dương Nguyễn đi đôi giày lô đi đôi Bonia Bonia gì đó có 5 triệu à đó mà cái đôi giày kia nó mất tức kiếm không được mình nhớ mình đi Mỹ mình không mang đâu ta thường thường như di đi, đi mỹ là di cầm cái cái cái bát bo chứ cầm cái kệ cái thẻ đi à ít nào cầm giày lắm nên khả năng mất bên mỹ là coi những có bởi vì điên tức nó bây giờ bây giờ phải đi, đi sưu tầm mà đôi giày đi sưu tầm mà đôi giày để cho khai trương quận 7 nó có đồ và mặt khai trương gì chân trọi đó đó cái vấn đề đó là vấn đề chính mà đi vô trong nguyên trung tâm kamasaka kia gì đó nó không có bán đồ hiệu xịn mà bán đồ nó không mà trời ơi nó giống bán bánh đó bán cho nít ăn này nọ vậy mình review đó thì nó ghét mình nữa thiệt chứ đó mình đi mình đứng lang bang lang bang đồ ờ, gu xì chà neo cũng có nhưng mà nói chung là nói chung <laughs> thôi bỏ đi ha đó xong là Duy Nguyễn phải đi bộ Duy Nguyễn phải đi bộ ra ngoài quận 1 đi ra ngoài đường tập có không phải Duy Nguyễn kìa Duy Nguyễn kìa Duy Nguyễn mà không biết nó ghét mình nó thương mình nữa nó gặp nó kêu Duy Nguyễn kìa Diêm Chúa kìa ABC các kiểu luôn đi bộ qua phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn bạn đó xong rồi chạy tới ờ, nhà thành phố Hồ Chí Minh ngay chỗ đó con cái store rất là lớn đó là store của LV store của LV và mình đã nói chung mà bị đã bào tiền và hôm nay mình sẽ review cho bạn thấy sản phẩm mình mua của LV nha các bạn đây đây ok à, tính bỏ nhưng mà dơ dơ dơ bây giờ mấy em muốn review ở đầu hết đích rồi ok đây là đây mình đi tìm một đôi giày mà mình là mình là fan trung thành của Valentino các bạn biết rồi Valentino là mình rất trung thành của cái cái cái, cái, cái brand name này nhưng mà bây giờ đó là Valentino nó hết giày rồi nó hết giày rồi còn cái đôi có mười mấy triệu rồi bạn đôi có mấy triệu nhìn như đồ lô á đôi có mấy triệu nhìn như đồ lô á nên muốn được đó nên à, có người bạn giới thiệu qua bên à, LV này mua nhưng mà trước khi khui hộp LV này Duy cũng chia sẻ một góc nhìn của Duy về LV nó nói nói vậy không phải là tôi đi LV tôi khen LV nha các bạn nhưng mà ở LV nó có một cách làm việc mà Duy Nguyễn rất là thích LV nước ngoài LV nước ngoài nghe Việt Nam này không có LV nước ngoài khi mà Duy đi nước ngoài á thì những cái store của LV á nó xếp hàng ghép like đồng đắn mây thấy mẹ luôn á tức là sao tức là người ta muốn mua hay muốn coi gì đó không biết mày coi cũng được nữa mày xếp hàng tới đây đứng ở đây 5 phút sau cho vô một đứa 5 phút sau cho vô một đứa 5 phút sau cho vô một đứa chứ nó không cho vô ào ào ào với mấy mấy cái store khác đó mà khi bằng LV nó cho vậy á tức là vô trong đó là có một nhân viên nó service một khách một nhân viên nó service một khách Thấy không cái đó đó là cái cái nói với anh đó là đẳng cấp thấy không đẳng cấp giống BVT của anh vậy đó đó thật sự là vậy em thích mà em thích em thích mấy đẳng cấp vậy đó còn LV Việt Nam á thì à, không có LV Thành phố Hồ Chí Minh á thì nó nó nó vẫn vô tự do nha các bạn, vẫn vô tự do tại vì cái văn hóa đó mà đem về áp dụng Việt Nam chắc nó chửi chết luôn đó thì à, cái trụ sở LV nằm trên đường Đồng Khởi nha các bạn ở trong nhà hát ờ, Thành phố Hồ Chí Minh đó mình nói rồi nó cũng bự lắm nó cũng hai ba lầu gì đó à, giờ vô đó mua rồi mua nhiêu giá nhau nó vậy không bơm giá tật duy nguyễn không bơm giá mà tật của duy nguyễn đi mua đồ của đàn ông thích là mua không hỏi nhiều wow. đúng không không có hỏi nhiều không có hỏi là đôi này nhiêu hết á rồi không cũng không hỏi là em ơi có bảo hành không rồi em ơi có đổi trả không ví dụ giờ anh anh, anh, anh mua xong anh về anh quay video câu like xong rồi anh đem trả em chịu không không hỏi tật của duy nguyễn là vậy đó một khi vẫn chơi đồ hiệu thôi à mà bạn đã chơi đồ hiệu á là mình thích thì mình mua đừng có nhiều giống như tập game vậy đó vô bbt thích xuống tiền đừng hỏi quá trời quá đất tôi mệt quá Thấy không nên cách làm việc và cái tư duy kinh doanh của Duy Nguyễn để xây dựng cái đế chế BBT to đùng cao nhồng như nè là các bạn biết là tôi là tôi đi theo cái đế chế mà đẳng cấp vậy đó tức là chắc chắn là tôi phải phục vụ bạn đẳng cấp nhưng mà để tôi phục vụ các bạn đẳng cấp thì các bạn phải trả cho tôi một khách hàng đẳng cấp khổ vậy đó nó, nó nghe không này đây đây nó thật sự cũng không tiền mua đâu ba ơi mượn nợ mua cái đó nó thẳng mượn nợ mua ông ơi tiền bạc đâu mua nè nó có thư mời nữa nè không biết gì ở đây nữa đọc nghe tâm thư coi quá đơn quá đơn quá đơn làm ghê bá quá đơn mà nó thật sự tặng chẳng qua là mua mua mua hàng rồi giờ mình làm video mình kiếm view thôi các bạn mình mua mua hàng mình làm video mình kiếm view thôi chứ giờ mà mà mà, mà hả mình không không mình quay cái này mắc cỡ chết luôn á <laughs> mắc cỡ lắm hóa dân chơi đồ hiệu mà chơi miêu này nó cười chích bà nội luôn nhưng mà thôi không cảm đi rồi đây ok chưa rồi nói thẳng ra giờ giải thích tại sao là số 27 triệu đơn giản là giờ tôi mua Duy Nguyễn đi mua giày là cái giày Duy Nguyễn phải, phải, phải phù hợp để Duy Nguyễn đi thôi à mày nhiêu tiền ông anh không khe miễn trăm triệu đổ lại được rồi đó nhưng mà bây giờ bữa đó Di ra eo vì đó thì thực ra giày không có giày mắt Giày mắt là giày phải đặt Nó khổ vậy đó Giày nó chỉ ờ, tầm ờ, mắc nhất ba bốn triệu Thấy mắc nhất là ba bốn triệu hết rồi còn cái túi thì mắc uh, ờ, trăm triệu trăm ngoài có túi túi sách nữ thì mắc hơn nha túi nam cũng mắc nữa nhưng mà giày thì nó chỉ có ba bốn triệu là cái mắc nhất nhưng mà cái mắc nhất đó, cái kiểu nó tin tin sao đó đi không có được đi không có được vậy thôi à mà còn có mấy cái kiểu nhìn cũng được mà nó rẻ nó có mười mấy triệu à mà bây giờ tự nhiên mình mất đôi 26 triệu mình mua đôi mười mấy triệu chắc mình úp lên mạng nó cười thúi mỏm luôn nên, nên khổ bạn thật tôi nổi tiếng là phải sống ảo chút xíu nữa này nói thẳng luôn nha ông mà nổi tiếng phải sống ảo nữa chứ không tôi đâu mua đôi mười mấy làm gì tôi nhưng mà giang hồ ai cũng biết là tôi có đôi 26 rồi tôi bắt đôi 26 mà giờ mình đi mua đôi mười mấy không được mà phải mua đôi 27 đó hiểu không rớt ba rồi bỏ vô đôi 27 à giờ khui hàng coi nó xấu quắc à ba ơi thật sự đồ hiểu vậy thôi chứ nó xấu quắc à ông tiêu mở mở sao đây đây đây đây đây ok sẵn tiện là con à, cái con xeo nói gì là duy nói đó luôn nha con xeo nói gì là duy nói đó gì dặn bạn luôn à, ok rồi bỏ này vô đây đi anh chút tính đây đây đây đây có khí khô gì có gì đâu này vậy thôi đó đủ hai bảy triệu tôi đó nói rồi đó rồi ok cái này là gì cái này là cái cộng dây dài thôi cộng dây dài sơ cua đó cộng dây dài sơ cua thôi các bạn không có gì chơi hết trọi á đây mã dây nó nhỏ như bún rồi như vậy đó nè bạn mã dây thì ra ngoài đường chắc mua năm ờ, chừng ngàn cộng với nhiêu đúng không thôi không chỉ vậy gì bóng chánh thôi em bỏ trong hộp mày đặt cho ghê rồi ok rồi rồi hai cái túi này đựng giày mà mua đồ hiệu thì chắc chắn là nó phải hai hai túi này Valentino cũng có thôi bạn chứ không phải LV có không nha đây Valentino cũng có hai cái túi này thì hai cái túi này ngoài cái túi đựng giày ra nó còn có một tác dụng là để lau giày nha các bạn các bạn nhìn các bạn sẽ không hiểu đúng không ạ tại vì bây giờ thường thường các bạn coi phim Việt Nam mà thời xưa đó có mấy đánh giày công viên đúng không cái đó là không có đánh được nha ba đôi giày là không có đánh được đôi giày này dơ lau hết dơ lau hết vậy thôi đó dơ lau hết đôi giày này nè má sống đau luôn không bạn không đây là cái kiểu giày mà Duy Nguyễn đi đây là kiểu giày mà Duy Nguyễn đi nha các bạn Duy Nguyễn đôi giày đôi giày hai đôi giày 26 triệu Valentino cũng giống giống giày cũng là kiểu này đó nhưng mà nó là bằng da khác nó là da da, da tăng nam Mỹ còn đây da bò cái xong mình hỏi ủa anh có bán nhà, em có bán da cá sấu da trăng da đà điểu da rắn da thà bằng gì không cái đó có mà phải đặt anh ơi phải đặt lâu không đặt chừng nửa năm á rồi xong rồi giờ gia công đánh đánh phấn đánh son gì đâu này nọ hai hai ba trăm triệu một cái cái đó thôi để em đi luôn đi em ơi rồi có đôi giày em hành anh quá đó thanh mua đôi này đi đỡ nên mua đôi này đi đỡ bạn nè đây cho bạn review đế luôn nè đây đế đế này có ma sát có mấy lò đế nó nó nó, nó, nó, nó, nó, nó, nó, nó, nó, nó, nó, nó, nó, nó, nó, nó, Louis ờ, Louis Louis Vuitton nè hàng này là, là LV à, à, này là thương hiệu Paris mắc gì nữa Ý nó thật, thật sự cái này thì chia sẻ bằng luôn thằng khứa thằng pháp với thằng ý hai thằng hợp tác nói về đồ hiệu á thì hai thằng khứa là hợp tác với nhau cái thằng ý là cái thằng chuyên gia thiết kế đúng không nhà thiết kế của ý là ghê rồi đúng không ý nó chuyên về thiết kế bạn ngoài cái thứ sở thành Milan á, là đào tạo ra biết bao nhiêu tay thiết kế lão luyện cho đồ hiệu á wow. đó nên cái này là pháp sản xuất ý hai g 7 hợp tác nha rồi à, con đôi kia nó cũng rẻ hơn nó 24 triệu nó nó nó nó y chang nó y chang đôi luôn mà nó 24 triệu mà cái phần này như thích hơn cái này cái phần quả tí này như thích hơn nhưng mà Di không mua được tại nó rẻ hơn hồi nãy nó rồi mà khổ vậy má ơi tôi tôi nãy giờ tôi đổi tiếng mà tôi phải sống ảo chút xíu nữa chứ đôi kia 26 giờ mua được 24 nó, nó nói là mà phá sản tới nơi rồi đâu abc các kiểu nó dựng hồi ghê với mẹ mà nó dựng vậy rồi mai mốt lỡ cổ phiếu bot xuống tôi chết luôn Đúng không nó, nó, ảo ảo không ảo thôi nha đừng đừng đừng nóng nha, không ảo thôi <laughs> rồi đó đây đây nè này nè không cái cái mỏ nó khác tôi thích cái mỏ này mỏ này nó còn lớp da nó ịnh lên nó mang bập này đầu kia rồi xong tiếp tục tiếp tục nha cái phần vân này nè các mấy em nhìn không có rõ anh cho mình mượn đôi giày mà chụp hình luôn mốt về bình tân cho mượn đôi giày chụp hình cái phần vân này nè phần vân này rất là đặc biệt nó là phần vân đánh đủ nó nói tao lại dù dùng công nghệ năm sáu bảy chụp lớp laser đồ là làm thủ công đồ cực lắm mới ra được cái vân này cái đó là nó nói phải tao nói Đúng không rồi xong rồi con cái giày khác nó nguyên đám vân luôn mà vân nó dập đơn giản cái đó ủa sau này vân nhiều hơn mà này vân ít hơn mà sau này mắc hơn cái nói này vân khó hơn vân này làm cực hơn rất là lâu còn vân cái dập nguyên miếng làm luôn đó nó nói vậy đó rồi ở trong đôi giày này cũng có chữ lv nữa nha đế nè ok ha rồi rồi vậy thôi đó vào ờ, đấy đôi khi ra nữa ôi bạn ơi nhớ là duy đi dài size 41 nha các bạn các bạn có thích gì thì mua tặng gì đôi khác tặng gì thêm đôi nữa vậy duy đi nó mua đôi này đi khai trương bảy thôi tặng em đôi hai 270 em đi không thôi bảy 270 giữ mày xài đi mày ơi đây giờ xấu đẹp thì tùy mắt người nhìn đó tôi nói bạn vậy đó mất đôi kia tiếc tôi thích đôi kia lắm bạn đôi kia của hãng ờ, Valentino đôi kia gì rất là thích nhưng mà nó mất cái chịu thôi nhưng sao giờ nhưng mà thật sự diễm chả muốn mua đâu bạn ơi không ưng đi đi kiếm ở đâu phải chừng nó thật sự bạn nhiều khi bạn để nói này nó kia chứ đi vô lb kiếm khoảng đôi 50 triệu mà da đẹp đẹp xíu đó là đó là tâm nguyện của di nhưng mà di vô đó di lựa nó phải như đó mẫu à nó có gì đó lỗ mày muốn mua thôi à mà giờ mình đã uh, đi uh, bỏ cái ngày chủ nhật ra mà đi mình lựa đồ xong mình để đi bộ có khúc rồi mình đi vô đó mình lựa mình tới xuôi xuôi ngược mình lựa mình ra mình sắp đích mình về đúng không nên cái này thật sự bởi vì di mới nói bạn là đàn ông á chơi thì quyết định cho lẹ đi đừng có sồn mà đừng có lâu đúng không nên duy nguyễn mua cái đôi giày này cũng phải là nằm trong cái trạng thái mà duy nguyễn muốn mua nhất nhưng mà vô thế buộc mua rồi đó vô thế buộc mua rồi không lẽ giờ ông anh nó mua đôi này rồi tuần sau đi nữa hả ông đâu có rảnh đâu ba đi cứ đó hoài bằng nhỏ nhân viên chửi khùng nói mẹ không có tiền mua miếng đi tự nhiên mà vô mà lựa đồ đã rồi xong rồi không mua này nọ abc kỳ mà bởi vì duy nguyễn mua một cái gì đó duy nguyễn sử dụng dịch vụ gì đó thì Duy Nguyễn cũng rất là trân trọng dịch vụ đó mà mình cũng thành gọi là mình có cái lòng thành nữa đi bộ từ bên bên bên Sài Gòn que đi bộ từ bên Sài Gòn que rồi đi qua tới bên đó mua đâu có gần đâu ông nội hồi cuốn cuốn về tôi đi ráp cho đâu đi bộ nữa đúng không nên bởi vậy các bạn á mua súp ở BBT tập gym ở THOL thì các bạn cũng phải có chất chơi nữa Duy Nguyễn thôi thì Duy Nguyễn support bạn cả đời đó là câu chốt mà Duy Nguyễn muốn nói với các bạn đúng dịch vụ BBT và dịch vụ THOL là dịch vụ đẳng cấp các bạn hãy cầm tiền tới đây để thấy được chúng tôi phục vụ bạn như thế nào đó chứ bây giờ các bạn ngồi cào phím không mà trong cái tiện bạn không có cãi qua cãi lại nó mất thân phận của nhau bye bye các bạn cảm ơn các bạn theo video hay thì mua súp đi ba like xe là đương nhiên rồi coi chùa hoài